Hello, hello Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Hưng Riverside à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ tài khoản Ola về ví VNDC nha Rồi, à, mình vô luôn Đầu tiên đó, à, mình à, vô thông báo chút xíu nè Bữa nay à, trên Ola nó có thay đổi một vài thông tin Là Ola đã chuyển đổi đơn vị tiền tệ sang đô rồi Thì bây giờ không có rút... À, rút um, tiền VNDC về bên uh, VNDC về ví VNDC nữa mà bây giờ mình phải rút tiền uh, USDT về ví VNDC các bạn ha à, các bạn lưu ý nếu các bạn uh, rút nhầm mà mình mình lấy sai cái địa chỉ thì uh, các bạn có thể bị mất tiền đó các bạn rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn uh, cách rút nè. rồi đầu tiên đó các bạn à, vào trong số dư này. rồi thì ở đây hiện tại số dư tài khoản của mình là 7,213863 đô đúng không bây giờ nha mình à, sẽ à, nhập vào cái địa chỉ ví VNDC này ở đây là mình nhập vào các bạn lưu ý là nhập vào địa chỉ của uh, cái ví USDT nha các bạn nha thì đầu tiên đó các bạn là các bạn vào trong ví VNDC của mình ở bên điện thoại đây ha các bạn vào ví VNDC này đăng nhập vào ví VNDC rồi thì khi vào đăng nhập ví VNDC các bạn nhìn thấy này có hai loại có hai loại một đó là rút dưới dạng là ERC20 hoặc là TRC20 ở đây mình chọn trường hợp là TRC20 ha thì ở đây mình copy cái mã rồi mình copy cái địa chỉ ví ha rồi xong sau đó à, sau đó mình qua bên Zalo mình gửi cái cái cái địa chỉ này bây giờ mình qua bên Zalo mình copy cái à, à. rồi mở cái địa chỉ Zalo lên rồi phần này mạng à, hơi chậm các bạn thông cảm mà mình sẽ rút mình sẽ thực hiện từ từ cho các bạn rồi thì à, lúc nãy á, là mình gửi cái địa chỉ ví USDT của mình ở bên ví VNEC á, qua bên à, à, Zalo bây giờ mình copy lại cái à, địa chỉ đó ha copy lại cái địa chỉ này rồi sau khi mình copy xong á mình quay trở lại Ola này mình dán cái địa chỉ ví WebDT vào rồi mình kiểm tra lần nữa coi đúng chưa nha rồi, kiểm tra thử cái ví của mình nhé là chữ đầu tiên là có ONG7 ONG7 nè rồi EG8U này EG8U rồi ok ha địa chỉ đó là ok của TRC20 à, ờ, chắc anh địa chỉ đúng rồi ha các bạn lưu ý là làm cái này à, từ từ cẩn thận không nếu các bạn à, sai địa chỉ là tiền của các bạn sẽ mất luôn đó rồi bây giờ mình à, cóp cái số tiền mà mình muốn rút về nè giả sử rằng mình rút hết đó mình dán vô được chưa các bạn xong rồi sau đó à, bấm xác nhận nè Rồi, bấm xác nhận rồi yêu cầu rút tiền thành công vui lòng xác nhận thông tin rút tiền được gửi về mail của bạn để thực hoàn tất việc rút tiền rồi thì các bạn à, cái email của mình á bây giờ mình vào mail ha mình vào mail rồi mình kích vào cái đường link mình xác nhận đây mail của mình nè đó Ola City mới gửi cho mình xong nè thấy chưa confirm email upon withdraw nè nó nhấp vào rồi ở đây nó ghi gì á rồi thì bây giờ đây mình cái đường link xác nhận đây các bạn ha confirm link nè các bạn kích vào cái đường link này rồi xác nhận rút tiền thành công đó các bạn thấy này à, ID của mình là này ngày là 13 giờ 13 giờ 11 phút 53 giây nè ngày 28 tháng 9 năm 2020 nè là đúng rồi các bạn ha rồi tổng cộng số tiền rút là 7,21 đô ha khoảng 7,21 đô trạng thái là chờ duyệt đó ok chưa rồi cái này à, rút thì theo quy định nhé thì trong khoảng 24 giờ thì tiền sẽ về ví VNDC của mình rồi thì trong thời gian chờ đợi á, à, rồi bây giờ mình chờ chút xíu ha rồi bây giờ mình thử qua bên ví VNDC coi mình nhận được chưa ha rồi qua bên ví VNDC uhm, USDT nè chưa thấy về ha thì theo quy định là trong vòng 24 giờ thì tiền sẽ về tới nơi các bạn rồi các bạn thấy nào à, nó mới hiện lên cái hành động là hủy tức là trong thời gian chờ này mình có thể hủy hoặc là mình để nguyên thì trong vòng 24 giờ thì tiền sẽ về ví VNDC của mình các bạn nhìn thấy này số tiền mà mình rút đó là 7,213863 đô ha rồi còn ở trên à, ví VNDC của mình hiện tại này, tiền USDT này nè là chưa có đồng nào hết ha rồi thì chờ trong vòng à, trong vòng 24 giờ trong vòng 24 giờ thì xem thử tiền 7,213863 đô này có về ví của mình hay không nha rồi rồi thì à, các bạn thấy nào là số dư tài khoản hiện tại của mình là 0,023 đô đó tổng rút tiền không thấy rồi kiểm xuống kiểm tra các bạn thấy nè trạng thái thất bại 7,21 rồi các bạn thấy nè ừ, tại sao thất bại tại vì trên đây á, nó yêu cầu mình là đăng nhập email và số điện thoại này và nhập số tiền nhưng mà lúc nãy mình đã nhập địa chỉ là USDT đúng không cho nên là à, Ola City mới à, thông báo về cho mình này cái à, mình rút tiền không có thành công đây ở đây mình copy mình dịch cho các bạn coi ha rồi rồi ở đây nó kêu này bạn Văn Hưng thân mến à, thực hiện lệnh rút không có thành công với nội dung như này đó đó lệnh rút không có thành công à, với các thông tin như thế này thì các bạn thấy đây là cách mà Ola xử lý cách mà Ola xử lý là mình à, mình vào trong cộng đồng Ola City mình à, nhờ sự hỗ trợ thầy à, cộng đồng Ola hỗ trợ cho mình như sau nè, rồi đây cộng đồng online hỗ trợ cho mình ha uhm, đây mình có ghi nè à, anh chị ơi em rút tiền từ Ola về VNDC và gửi nhầm địa chỉ ví à, USDT và nhận thông báo lỗi nhưng mà chưa thấy tiền trở về ví thì anh chị hỗ trợ em với ạ thì um, đây các bạn ha mình uh, có nhờ sự hỗ trợ này đây là mình à, nêu ra một số cái thông tin mà mà do cái nguyên nhân mà mình mắc lỗi à, gửi nhầm cái ví USDT đáng lý là mình phải nhập email và số điện thoại hoặc là số điện thoại đó thì nó thông báo là trạng thái thất bại nè số dư tài khoản của mình không có còn còn có chút xíu à đó thì đây là quản trị viên của cộng đồng Olazik tôi trả lời mình này Chào bạn, để rút tiền bạn phải nhập số điện thoại hoặc email dùng để đăng nhập ví VNDC Số tiền rút thất bại thì trong 5 ngày sẽ được hoàn về bạn nhé Đó, như các bạn Đó Thấy các bạn à, Họ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình ha Rồi, thì bữa sau mình sẽ review cho các bạn cách để rút tiền thành công ha rồi đây lần này là coi như là là một lần rút tiền chưa thành công thì mình review cho các bạn để mình các bạn thấy rằng là đội ngũ online City họ support rất là rất là nhiệt tình đó và kịp thời đây 42 phút trước là lúc này mình coi đó bây giờ mình mới review lại là 42 phút đó các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy um, theo dõi kênh youtube Văn Hưng Riverside để nhận được những video mới nhất